Xin chào 500 anh em thua the khắp ba miền đất nước Anh em đang uh, thua lỗ, nợ nần, uh, cờ bạc không biết cách nào để uh, giải quyết Thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Tuân Macao theo số hotline 0844 17 từ quý 9 Mình sẽ tư vấn, chia sẻ, giúp đỡ anh em Giúp anh em giải quyết những cái vấn đề của anh em Đấy. Anh em khó ở đâu Mình sẽ gọi điện cho mình, mình sẽ tư vấn, uh, giải đáp Đấy, những cái thắc mắc giúp anh em gỡ rối dần những cái uh, khó khăn của anh em nhé thì uh, bên Tuân Maca với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề thì luôn cung cấp những cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em giúp anh em vượt qua những cái thời điểm khó khăn như vậy thì uh, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm uh, có thể nói là rất quen thuộc nhưng mà đem lại một cái hiệu quả cũng rất rất là cao Đấy, giúp anh em uh, có thể ờ, gỡ gạt lại những cái gì mình đã mất thì uh, thưa anh em hôm nay cái dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em mang tên là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài này chắc chắn là đã rất quen thuộc với nhiều anh em rồi đúng không ạ nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi đấy kính áp tròng nhìn xuyên bài đấy. nó chỉ có chăng là nó sẽ chỉ thay đổi về chất lượng kính này cũng như là về chất lượng những cái bộ bài ngày càng thật hơn đấy à, những cái bộ bài bây giờ anh em nhìn này những cái bộ bài kính bây giờ nhìn không hề có tang tích bóc ra kiểm tra thoải mái còn những bức bộ kính này nó được nâng cấp rất nhiều ngoài cái dòng hộp gỗ này ra có những dòng sản phẩm rất là cao cấp hỗ trợ anh em nhỏ gọn hơn như là kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp nhôm hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp da thì đây là những cái dòng sản phẩm cao cấp anh em à, nó sẽ chia ra nhiều phân khúc đấy thì anh em mà có điều kiện đầu tư thì hãy sử dụng dòng cao cấp này ngay Đấy. còn chưa có điều kiện thì anh em tạm sử dụng những cái dòng sản phẩm uh, kính hộp gỗ này thì uh, khi có tiền anh em nên đầu tư cho mình cái dòng sản phẩm cao cấp thì dòng sản phẩm cao cấp nó sẽ được lâu bền và sử dụng à, thích mắt hơn Đấy, đeo vào hợp mắt hơn thì uh, với anh em nào đã biết về cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì mình không phải nói nhiều đúng không ạ còn những anh em nào chưa biết thì uh, anh em hãy ấn đăng ký kênh vào theo dõi kênh của mình mình cũng đã có rất là nhiều dòng sản phẩm à, nhiều cái video giới thiệu về các dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài rồi à, còn à, ngoài cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài này ra kênh của Tuân Maga còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác về các bộ môn sóc đĩa bịp này, bài lá tài bầu cua tài xỉu rất là nhiều anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh để theo dõi nhé um, <clears throat> mình sẽ nói sơ qua lại cho anh em về cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài này Đấy. kể cả những anh em chưa biết thì mình sẽ lại giới thiệu cho anh em Đây, thưa anh em rồi ờ, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em về cái ờ, dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài này nó sẽ gồm những cái gì nhé nó sẽ cho anh em một cái bộ dụng cụ hỗ trợ đeo gắp này Đấy. bộ này thì giúp anh em ờ, đeo gắp và mang kính áp tròng đi khi đi chơi anh em chỉ cần cầm như thế này theo thôi Đấy. còn những cái hộp này hỗ trợ anh em là khi anh em đi chơi xe đi chơi công tác du lịch lâu ngày thì nó sẽ bảo vệ cái mắt kính này của anh em một cách tốt nhất Đấy còn nếu mà anh em mang đi rồi mang đi chơi gần thì anh em sẽ sử dụng cái hộp này thôi chỉ đựng hai cái len kính của anh em vào trong cái hộp này Đấy, rất là đơn giản cách đeo như thế nào thì anh em ờ, có thể liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ hướng dẫn anh em cách đeo hoặc là anh em ấn đăng ký kênh và xem mình có video hướng dẫn anh em đeo rồi nói chung là cụ thể rõ ràng đơn giản Đấy, anh em nhìn hai cái len kính này thì anh em đeo len kính này lên nhé nó sẽ hợp với màu mắt của anh em luôn nó sẽ thành màu đen à, nhìn bình thường không khác gì bình thường cả không khác gì uh, mắt bình thường của anh em đâu nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm ừ. còn đây là bài kính bài kính thì uh, có rất là nhiều dòng mình cũng đã vừa cho anh em xem rồi đúng không ạ không khác gì bài chợ bài kính ngoài mẫu ca xanh này ra thì còn rất là nhiều mẫu khác đồng vàng đồng đỏ kim cương anh em cần mua bài thì cứ liên hệ trực tiếp với hotline 0844 17 nhé à, đấy đây là các uh, hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài kho của Tuấn Macau thì còn rất là nhiều nên anh em cứ thoải mái mà đặt mua thôi thì à, Tết Nguyên đán 2021 sắp đến rồi anh em cần gỡ gạc lại đúng không ạ thì anh em cứ liên hệ với mình đấy. À, đây là bài kính này anh em đã biết rồi đấy chia kính áp tròng nhìn xuyên bài thì anh em sẽ biết được điểm của người ta đấy. mình sẽ à, cho anh em xem đây là bài của một người khi anh em bài kính này mình cho anh em test qua à. Ờ, nhìn qua video thì nó sẽ không rõ lắm vì ờ, nó bị ờ, hơi phản sáng một chút còn anh em mà đeo kính lên thì đảm bảo anh em luôn là nhìn rất là rõ ràng sắc nét đây để cho anh em xem là ba này ba này lại gần cho anh em nhìn này là ba là ba mình đọc điểm nhà này luôn 3S2 liêng 123 luôn nếu mà chơi bộ môn liêng thì đây là bài liêng 123 lật cho anh em xem này Đấy. khi nhìn thấy mình đã là liêng thì à, chắc chắn anh em sẽ xuống tiền thật là to đánh âm tẩy cũng được Đấy. chia thêm một vài bài nữa nhé mình cho anh em xem thêm một vài bài nữa mình sẽ đọc điểm luôn bài nhà này thì như thế nào khi anh em chia xong thì anh em sẽ đọc được điểm nhà người ta bài nhà này chỉ có 4 điểm thôi đấy 4 điểm kk4 đấy chuẩn xác không ạ là 5 này là 9 này à là đây là là 6 anh em phải cảm nhận cho mình là 6 khác là 9 nhé nhìn ký hiệu nó giống nhau như thế này. nhìn ký hiệu đây là là 6 này tí mình sẽ lấy là 9 cho anh em xem là 6 này át này 3 này q này q này Đấy, anh em có thể biết lá biết chất là gì này 10 này 10 hình chữ thập nha anh em 10 hình chữ thập này Đấy, anh em nhìn thấy chữ thập không ạ rõ ràng luôn át này k này 3 này 2 này 4 này đấy đơn giản lắm 5 biết điểm biết biết điểm biết chất thì à, biết từng lá bài một không khác gì anh em đánh bài ngửa luôn có gì mà không chơi được đúng nữa đúng không anh em rất đơn giản như thế thôi thì anh em mà yêu thích cái dòng kính này mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc là có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhân viên bên mình sẽ liên hệ tư vấn cho anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu yêu thích thì anh em hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé Xin chào anh em